mới nghe tiếng hình như giống tiếng ai nói hết hồn ai la con chó ơi con heo nó chạy à wow con heo nó chạy Thôi, con vô tí nha bà Ủa cái đường này về lên đường u uh, heo bự luôn dạ. trời ơi à, heo này à. ế à... luôn ui là trời nhìn cái quan cảnh này ai mà dám vào kỳ chứ bước vào trong đây hết sức là ớn lạnh rùng rợn nổi ốc cục biệt phát hiện rất là nhiều thứ bất ngờ trong này Ít ai dám nghĩ rằng đây là một cái bệnh viện bỏ hoang từ 8 năm trước Thật là ghê rợn mà xuống bên đây luôn nha cả nhà cái này thấy dơ quá rất chi là dơ luôn mà cẩn thận kim tim nha cả nhà trong đây là bác sĩ thiện wow dưới đây có nó nhìn cái rất là ớn ốc luôn cả nhà ơi ôi ôi ôi Chào mừng đại gia đình đến với video tiếp theo của em Hiện tại em đang ờ, ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Trong ờ, quá trình rong ruổi tìm kiếm những cái nơi bỏ hoang Nhà bỏ hoang, khách sạn bỏ hoang, resort bỏ hoang Tóm lại là tất cả những nơi bỏ hoang Thì em tình cờ phát hiện được một cái ờ, giống như là một cái bệnh viện á cả nhà Đó Mà bỏ hoang Để biết được cái thật hư như thế nào và những cái bí ẩn nằm sâu bên trong và cái à, bài học rút ra từ cái à, câu chuyện này thì mời à, quý cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với em trong các clip này nha nhìn nó rất là khủng luôn cả nhà ơi và ở giữa một cái chốn phồn ho đô thị như thế này mời cả nhà cùng đồng hành với em nhé đây bệnh viện cũ còn bên kia bệnh viện máu hả chú trung tâm dự phòng à trung tâm dự phòng ha ồ bệnh viện cũ này chỗ nào nhà xét ta xét ờ, à ủa chú biết nhà xét không có hồi nhà xét để dưới kia nhưng mà bây giờ đâu còn làm nữa đâu mà để nhưng mà bây giờ nó đặt luôn hay là còn nhà xét là xét đó thì bây giờ nó khoảng ra là cái lúc mà chưa có tăng nhân á, thì người ta đem xuống thôi chứ à. nó phá lâu rồi phá rồi làm nhầm cành này nè nó qua bên đây chạy cái cái nó nằm bên đây lại à. mình à cái kho này á, là hồi đó là cái kho ngõi dạ kho cấp cứu là chinh kia, dạ kho ban đầu là chinh kia, ảnh đó là phía đây tới trưa có làm ngọc thành là nó chuyển qua đây để thì nó chuyển qua đây lên lầu à nội với gọi nội bên kia gọi bên đây dạ. rồi ở dưới ở dưới lầu là nội với đi dạ phá sản nó nằm ở dưới đó dạ ủa rồi rồi, rồi bỏ quan à, lâu chưa khoảng 8 năm 8 năm 8 năm Ủa, ờ. mình có biết lý do là sao mà họ có không phải là thì bây giờ là người ta chuyển lên trung tâm huyện à. ở trên huyện à, đúng rồi chuyển đi chỗ khác đúng rồi chuyển chỗ khác nhưng mà ở đây thì người ta cũng có dự ờ, dự ấy ờ, là gì đó như làm đường cao tốc gì đó mà à đường cao tốc nó đi ngang qua đây nên nó làm đi ngang qua đây à vậy là trong đó có một ông chú ờ, ở trong đó ha chú ông, ông, ông, Ủa anh của chú luôn hả? Anh ruột à anh ruột luôn hả bây giờ có ai chăm sóc chú trong đó không có nói chung là bà chị thì à, chưa thì ta đi cơm qua rồi mình dở ra dạ. nên giờ lấy đi tắm rửa xong rồi giờ thì mở ra cho ông ăn à, Ủa là xích ở trong luôn hả? Tại nghe nó nghe nó mở, ủ là à. đóng nhốt rồi trong phòng ông chốt thôi, ông dạ. lên quậy. À. Ông lên cơn quậy hồi đó là ông đang học 12. Dạ. Mình đi ngang mình có nhìn vô được, nhìn được. Nhìn vô thì được nhưng mà điều à, nói chung là ông quậy. Vô thăm ổng luôn rồi khám phá luôn. Wow. Ờ. Anh, anh này là ảnh bị ờ, bao lâu rồi? Ui trong đây có chó quá trời luôn chú ha. Chó nuôi. Wow. Bỏ quan 8 năm mà nhìn thấy uh, quan tàn quá ha. Nãy thấy anh đứng nhìn nhìn lúc mà khi mà tới vừa tới thì thấy ừ. có một người đứng trong đây nhìn ra thì là anh có này à vậy là cái chú này chú nhìn ra là anh của chú này à đứng đứng đây tham quan sơ sơ wow chú kìa vậy hả dạ ông cọc hả nói chung là hồi đó chú học lớp 12 luôn hả lớp 12 là tú tài ha chứ ở nếu mà tính ra thời cũ thì tú tài dạ tú tài hai á tú tài hai rồi ờ, chú biết uh, nguyên do vì sao mà nói chung là học quá căng cái đầu à bị thần kinh học, học quá, quá căng cái đầu đêm á căng thấy bình thường bây giờ chú cũng bình thường chứ không có ờ, thì cái biểu hiện gì cũng không biết gì thì chúng là cái gì vậy đó nhìn nhìn gì đâu à. nhưng mà lên cơn lúc nào thì không biết ừ, không có là lối gì ha là nhiều lắm hôm nay bay mẹ dạ. mẹ nhà dạ yeah dạ đập cửa ông đầm luôn anh đó, đó anh kiểu đó vừa không rồi nhôm vừa mũ vừa thủy nó bây giờ phải mua này dạ anh anh anh làm là bên mỹ anh chữ đồ hộp luôn mà đựng canh khó nó đựng lắm đựng cân mà đỡ nó yếu quá dạ anh em giờ bây giờ đi xin cắt cái hộp rồi bánh quy đồ cái này hộp đây là mẹ của tú dạ dạ bà ngoại nhiêu tuổi rồi ngoại bảy hai

là có một cái chương gì đó chứ dạ cả chương trình khám phá tìm hiểu về những món ăn của ba nước bên nhà nước cũng cũng cũng cũng phá cũng phải chấp nhận cũng phải đi về dạ dạ bây giờ anh em mình ở đường này vô đúng đi đường nào vô đường hết á dạ ô chó hả đi đi vô đâu vô đâu vô nó không hả muốn vào các văn phòng tham quan à con đi tham quan thôi. dạ dạ ở bên bên đây là cái kho gì quả hồi đó là kho cái cái cái khoa giám đốc ờ, giám đốc gì, gì, của ông tám nó làm mà làm dạ à, khoa giám đốc còn cái chỗ mà mổ với lại mổ nhà xác đồ đó là bây giờ còn mổ là là hồi hồi trước à hồi hồi trước à còn nhà xác ấy như cái nhà kia nhà xác quá cái nhà không không phải nhà xác cái nhà nhà pha pha pha cái gì pha pha lao à lao phổi rồi à mấy cái bệnh ấy ha đi chứ mà nói nôm na là những dịch là cách ly à, cách, cách ly ra rồi người ta chết có người nhận về người mà à dạ được cái đó rồi có là cái này cũng quan đó dạ ôi quá là rộng luôn cả nhà ơi rất là rộng luôn à, vậy ha các con làm gì tưởng đâu ai ai giới thiệu qua bay chứ dạ yeah. còn cái kia nhà xác ha bà ngoại coi như làm vừa tập hết rồi à bỏ rồi ha nhưng không cách ly cách ly chứ mà cũng ai ra nằm bây giờ dân ít bệnh viện thì nhiều người ta tính thì ít mà ấy nhiều là cái nhân viên các nhân viên hồi nó làm ở đây này yeah. và nhân nhân viên ở rồi nhân viên bữa nay người ta có nhà mua đất mua đất có nhà cửa rồi, rồi người ta đi ra ở lâu rồi yeah. bệnh viện thì dời lên trên kia 8 năm rồi yeah. Hết rồi. Dạ. Mới nghe tiếng à, hình như giống tiếng ai nói hết hồn. Tiếng ai la con chó. Ơi con heo nó chạy à. Wow, con heo nó chạy. <laughs> Ủa cái đường này lên đường u uh, heo bự luôn. Trời ơi. Heo này ế luôn. Qua đây qua đây con heo mẹ nè, con heo mẹ à. Trời ơi. Quá ế luôn trời ơi nó có cái con heo này nó dữ lắm nha nó bảo vệ con nó nha heo này heo rừng lai heo rừng lai rồi rồi heo rừng lai nè wow ơi bự ghê chưa ế luôn ế luôn rồi quá trời heo luôn phòng này. Mày đã đủ nhiều Ôi, bên này luôn này heo ngoại mua hả? Của con gái hả? À. Trời ơi Vô đây giống như lạc vào một vương quốc uh, heo vậy Rồi Nhìn nè vô đây mất hồn á nhìn mấy con heo này bự ghê luôn nè ế luôn quá bự luôn heo rừng lai cả nhà vô trong đây hết sức là bất ngờ luôn cả nhà từ bất ngờ này tới bất ngờ khác luôn cả nhà ừ, ừ. mới vô là nội là nội kho nè ở trong à kho à. nội hay nha có chứ nhưng mà mình chưa khám phá ra cả nhà để ý theo dõi cùng anh em tụi em để khám phá ra cái kho ngoại chỗ nào nha <laughs> trời quá trời phòng luôn à. à hình như nó tới lầu 2 hết rồi à, là một phía bên này là ở ngoài nè cả nhà đó phía bên ngoài nè đó. còn gần đây là những cái hàng chữ không biết chữ gì luôn á kiểu gì luôn rất là nhiều ký tự lạ giờ đi xem bên đây thì nhìn nó rất là dơ luôn cả nhà à, à đây là phòng hành chính nội tổng hợp phát hiện gì ấy chẳng lý à phát hiện bộ xương chỉ cho khán giả xem Ồ. nhìn nổi da gà luôn á, nguyên cái uh, su chiên Nguyên, nguyên cái su mực Mực lá, mực uh, ờ, ống rồi ờ, nguyên, nguyên, con khuôn mực ở đây nè à. Ở đây nhà vệ sinh yeah. của nhân viên nha Mà không biết sao có cái su chi Ồ, nhiều lắm, nhiều lắm Rất là nhiều trong đây con heo À? Con heo à, heo đất hả tưởng heo heo kia chứ heo kia chứ nó trèo lên ở đây có heo thiệt và heo giả nha cả nhà thì, thì ngoại ở dưới ừ trên đây không mình không biết rồi trong con heo đó nó còn à, tiền không ha cũng là một cái thắc mắc ôi chú kia chú là ở dưới nhồi tiếng là của chú đây là chính nhi còn chính phòng bác sĩ phòng hành chính đây là những cái chiếu ờ, bệnh nhân vô trong đây rất là bất ngờ nhiều thứ luôn nếu ờ, ôi ôi nhìn ớn ốc cả nhà nhìn rất là ớn ốc luôn nó tạo cảm giác mình rất là dơ giấy và ớn ốc á cả nhà ôi ôi nổi ốc cọc luôn á này là kho nhi nha cả nhà đó kho nhi á rồi bây giờ mình sẽ à, tiến vào tham quan thêm những cái phòng bên cạnh nếu mà bình thường không có gì không có một bóng người nào mà còn có những cái tiếng la của chú đó cái tiếng đập ở dưới đó là là mình hoảng hốt nha cả nhà dưới lại trong đây cái cảnh nó rất là hoang tàn luôn còn rất là nhiều cái chiếu nè đó chiếu mà nó một nét hết cả nhà chiếu để bệnh nhân ờ, nằm á và đặc biệt ở đây còn rất là nhiều những cái ờ, chai vaccine vaccine hay chai thuốc gì đó tạo cái này vệ sinh nhà vệ sinh bệnh nhân ui cây kim gì bự dưới ta ế luôn kim này chích sao chưa nấu cả nhà trời ơi gì bự dữ vậy dạ kim này mà chích vô người sao chịu nấu ế luôn nè Ồ, tới ôi ôi cái nhà ơi cái kim ế luôn cái kim cái kim này giống như cái kim đổ đổ xì xa ấy quá bự luôn chích bò sao á kim rồi ôi siêu to cũng lồn mà này phan nhi đấy bên phan nhi một kim ờ. to nè kim ế luôn cả nhà ơi nhiều nhiều chèn ờ um, nói chung là cái à, clip này em quay ngắn gọn và tóm tắt lại nha cả nhà cho nếu mà đi chi tiết đi sâu vào á là khám phá hết cái này chắc cũng cả tiếng á xuống bên đây luôn nha cả nhà bên này em thấy dơ quá rất chi là dơ luôn mà cẩn thận kim tim nha cả nhà trong đây là bác sĩ thiệt Wow, dưới này coi nó Nhìn cái Rất là ớn ốc luôn cả nhà ơi Ôi ôi Gió gió gió Nó đập ông ờ, mà mình làm mất hồn Nói chung là ở đây mình đi hai người á Với lại có tiếng chó sủa ừ. Nuôi chó luôn hả? À, thật thật mấy con chó rồi không đánh xa nó bớt vâng, nó sự quá ôi ôi hình như đây là phòng của ông chú sao á không không phòng chú với kia nhưng mà ở đây Ủa? sao ở đây nó gì nó sạch dưới ta cô dọn nè có ấy nước này chắc là cô chuẩn bị à. dọn cho hai à, chú qua đó chuẩn bị cho ông qua đây ông ở sao á à nếu mà không có những cái này chắc tiếng pháo ôi gió làm ghê quá ôi mình mình mình phải đi ngang qua cái phòng có chó nè để mình vòng đâu trước đúng rồi ở ngoài sau là mình mới đi qua rồi bây giờ mình phải ờ, can đảm lên cả nhà ờ ủa chó đâu giữ chú dạ chó nhà nuôi hả vậy là bà ngoại hồi nãy là mẹ chú luôn hả à đấy, hai con đi qua có sao không đi qua có sao không ờ chó nè cả trời ơi chó chó đẹp quá chó đẹp á này à, chú tận dụng lại để nuôi chó nuôi bò cả nhà ừ. nói chung mình uh, bỏ quan rồi thì à, người dân người ta tận dụng nuôi được cái gì nuôi để tăng gia sản xuất đó cả nhà chứ bỏ quan cũng lãng phí tận dụng được cái gì sản xuất tạo ra cái nguồn à, thặng dư cho xã hội thì càng tốt ở đây với cái tinh thần là góp ý là những cái nơi bỏ hoang á, nên tận dụng để làm những cái gì đó có ích cho xã hội ví dụ như ở đây nè cả nhà ví dụ như ở đây nếu mà bà ngoại mà không có tận dụng để chăn nuôi tăng gia sản xuất á thì cũng bỏ hoang bỏ không không có giá trị gì hết đó thì khi nào nhà nước ờ, sử dụng tận dụng thì chuyện khác nhưng mà người dân ở đây biết à, tận dụng những cái à, khu bỏ hoang này để tăng gia sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã hội đó là một cái à, đáng tuyên dương nha cả nhà đó với giờ bỏ hoang cũng đâu có làm gì đâu tạo ra của cải vật chất làm cho dân giàu nước mạnh <laughs> ok và cái view này là hết sức Ờ, rộng lớn luôn cả nhà rất là to luôn thì trong đây á, có nuôi ờ, heo nè nuôi chó nè nuôi gà nuôi vịt gì đó nãy em cũng có thấy và nuôi bò nữa nha cả nhà đó nuôi bò nè cả nhà xem cả nhà đó ok và em mến à, chào cả nhà nha hiện gặp lại à, cả nhà trong các à, video tiếp theo của em nha bye bye